11 năm, nhạc sĩ Minh Châu đã cho ra đời hai album trường ca là Bức tranh non nước và Người Việt. Nhạc sĩ Minh Châu đã vinh dự được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận nhạc sĩ có nhiều trường ca nhất Việt Nam. Đây thực sự là một công trình âm nhạc to lớn của thể loại trường ca trong thời điểm hiện nay. Năm 17 tuổi, nhạc sĩ Minh Châu bắt đầu sáng tác. Đến nay, gia tài âm nhạc của anh đã có hơn 200 bài hát ở nhiều thể loại. Trong đó đáng chú ý nhất là hai album trường ca Bức tranh non nước và trường ca người Việt. À, trường ca là một thể loại rất độc đáo của Việt Nam. À, nôm na nó là một cái bài ca mà viết rất là dài. Thì thường là những cái chủ đề lớn chẳng hạn về quê hương, về con người, về đất nước Việt Nam mà nhiều khi trong khuôn khổ của một ca khúc đó thì không thể truyền tải hết được những cái ý nghĩa giống như cái nội dung của nó nên châu đã cố gắng là thực hiện trong vòng 11 năm trời để cho ra hai trường ca là nhằm tôn vinh quê hương Việt Nam và con người Việt Nam. ở thời kỳ của Minh Châu thì là tôi nghĩ rằng anh là một người đem lại một dự cảm mới và nối tiếp kế thừa được tất cả những tinh hoa nhất của những cái dòng trường ca trước đây và tôi nghĩ rằng là cái việc chọn lựa cho mình một cái phương thức trường ca để đi tới là một sự dũng cảm và nó còn hơn nữa đó đó là một tinh thần nghệ sĩ mà cái việc viết một bài hát để có thể sống được với nó thì nó rất là dễ còn viết một khoảng một loạt trường ca đâu rồi sống với nó với tinh thần của nó đó là điều tôi nghĩ là nó lớn hơn rất nhiều ở thời đại này đó là điều chúng ta cần phải ngưỡng mộ nếu ai đó đã từng nghe trường ca bức tranh non nước và mới đây nhất là trường ca người Việt của Minh Châu mới thấy sự công phu tâm huyết của người nhạc sĩ này đối với anh Tuyết thì là trong giai đoạn hiện nay những người mà viết những trường ca như thế này rất khó ở đây trong âm nhạc của nhạc sĩ uh, Minh Châu á, thì không cầu kỳ không có gì là lạ cả không có gì là lạ mà, mà chính cái không lạ đó là cái rất Việt Nam trong thời buổi hiện nay việc cầm cùi theo đuổi một dòng nhạc kén cả người hát lẫn người nghe như nhạc sĩ Minh Châu là điều hiếm và thật đáng trân trọng